Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tranh nhau xà xẻo, Sài Gòn đội vốn lên gấp 78 lần Bình Dương thổi dã, mỗi camera bằng một chiếc xe ô tô Camry Cái lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang vận hành được hơn 10 năm và đốt rất nhiều quan chức tham nhũng Đã có những ủy viên Bộ Chính trị đã phải sổ khám còn lại ủy viên Trung Đảng cũng khá nhiều Chính vì thế mà các tờ báo trong nước nhiều năm qua đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như là một người đốt lò vĩ đại và có cả việc sáng tác thơ ca tung hô công lao trời bể của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh đội vốn từ 123 tỷ lên tới 9.600 tỷ đồng. Chính quyền thì du ngủ dân bằng bộ máy tuyên truyền khổng lồ, dân thì ít chịu khó tìm hiểu nên không ít người vẫn còn tin vào đảng. Tuy nhiên, đối với những người tỉnh táo thì dường như tham nhũng không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng ở mức độ và quy mô ngày một lớn dần. Cũng từ đó mà trong chính quyền mới xuất hiện từ tham nhũng vặt. Chưa ai định được được những tham nhũng bao nhiêu tỷ đồng thì được gọi là tham nhũng vặt. Chỉ biết tham nhũng vặt là hành động tham nhũng nhỏ không quan tâm làm gì, chỉ lo bắt tham nhũng lớn mà thôi. Tuy nhiên, tham nhũng lớn dường như cũng bắt không xuể. Cái lò chống tham nhũng bắt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ thì củi quá nhiều, đốt cũng không biết bao giờ mới hết đây. Có người nói vụ án mới ra đời, người ta không thể nào tin nổi những gì mình nghe thấy chứng kiến được. Ví như mới đây, báo chí cho biết dự án cải tạo rạch xuyên tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã đội vốn từ 123 tỷ đồng lên đến 9.600 tỷ đồng, tức là đội vốn lên gấp 78 lần dự toán ban đầu tất cả mọi dự án sử dụng vốn ngân sách đều bị kiểm soát chặt chẽ về dự toán, không thể có chuyện áp giá thấp hơn giá thị trường, vì giá lúc nào cũng được cập nhật. Theo việc đội vốn này là chiêu bài rất quen thuộc của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu, vốn duyệt thấp để công ty sân sau dễ trúng thầu. Những công ty có khả năng và năng lực kém cũng có thể trúng. Sau khi trúng thầu thì vẽ ra đủ thứ phát sinh và từ đó vốn cứ đội lên với đủ lý do khác nhau nhưng mục đích cuối cùng chính là rút ruột ngân sách, đó là ăn cắp tiền công quỹ của nhân dân. Đội vốn không phải là vấn đề xa lạ với các dự án trên thế giới, tuy nhiên việc đội vốn lên tới 7.800% như ở Việt Nam thì chắc chắn thế giới phải chảo thua. Đất dụng võ dành cho tham nhũng còn quá nhiều, cho nên Tổng Bí Thư đốt đỏ mãi mà vẫn không hết củi cũng là điều rất dễ hiểu. Đây là hình ảnh tính ra mỗi camera an ninh tính giá bằng một chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0. Vào ngày 7 tháng 12, báo chí đã đăng ẩm mỹ công ty Bình Dương lắp đặt 421 camera với tổng kinh phí là 469 tỷ đồng, tính ra mỗi chiếc camera lên tới 1,1 tỷ đồng tiền Việt Nam, bằng với giá một chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0 G tại Việt Nam và bằng chiếc xe Lexus ES350 tại Mỹ. Hiện nay, giá camera an ninh lại tốt cũng khoảng 4,5 triệu đồng mỗi chiếc, bao luôn cùng lắp đặt nếu so sánh giá mà công ty An Bình đưa ra thì cấp 244 lần giá thị trường. Từ đó cho thấy sau sâu một đục khoét vào ngân sách nhà nước quá nhiều, không thể nào chống đỡ cho nổi. Thực tế là có thể thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là thể chế nuôi sống quan chức bằng tham nhũng, lương của chủ tịch nước chỉ khoảng 650 USD và tất nhiên lương của các quan chức cấp bộ, cấp tỉnh không thể nào cao hơn được. Đấy là mức lương không đủ để mua nhà ở các thị trấn nhỏ, chứ đừng nói đến việc xây biệt phủ và việc cho con cái du học ở nước ngoài tốn kém đến hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Nhờ có những dự án đội vốn lên đến 7.800% hay lắp camera, cao hơn giá thị trường tới 24.400% như dự án vừa kể, thì quan tham mới có thể làm giàu bất mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò không xuể có lẽ vụ án lắp camera thuộc loại tham nhũng vặt nên lò ông Tổng Bí Thư không soi dọi tới. Có thể nói tham nhũng ngày một tinh vi hơn, thay vì ăn một dự án lớn thì giờ họ ăn các dự án nhỏ và ăn thật đậm. Vì quy mô vốn đầu tư nhỏ nên thanh tra chính phủ không dọt tới và nhờ đó họ ăn uống no nê mà an tâm thì không bất an như các đại dự án lớn. Nói thế không có nghĩa là họ sẽ chê các dự án lớn mà các dự án lớn quan chức lớn giành hết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 Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình và bấm nút YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Trung Khoa từ Berlin Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Trương Thị Mai dọa ai đây? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, rồi lại dọa ai nữa? Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân về vườn, thì bà Trương Thị Mai là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, là người phụ nữ có quyền lực cao nhất trên chính trường Trước đây, những người ngồi ở vị trí trưởng ban tổ chức trung ương đều là Nam Nhi, nhưng nay bà Trương Thị Mai lại chiếm được chiếc ghế này. Trước khi làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính cũng trưởng ban tổ chức trung ương. Nói vậy để biết rằng chiếc ghế của bà Mai là chiếc ghế hết sức quyền lực. Ghế này đại diện cho tiếng nói của ông Tổng Bí Thư bố trí nhân sự cho đảng. Vì thế, tiếng nói của bà Mai đang được rất nhiều quan chức chú ý bởi vì nó liên quan đến sự nghiệp chính trị và vận mệnh của mỗi người. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai lên tiếng. Chiều ngày 5 tháng 12 tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, bà Trương Thị Mai đã có một câu nói như sau. Phải kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Bà Mai đánh giá rằng nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, vân vân. Với chức năng ban chức cho các quan chức khác nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam thì câu nói của bà Mai thể hiện các tiêu chí chọn người của bà để phân công bố trí công việc. Theo đánh giá của một cây bút chuyên viết về chính trị tại Việt Nam, thì lời nói này của bà Mai là ý kiến của người đứng đầu Ban Bí Thư là ông Nguyễn Phú Trọng. Bà Mai chỉ là người truyền đạt lại ý này. Đây là tín hiệu nhắc nhở những cán bộ yếu kém về năng lực thì nên xin từ chức trước, đừng để bà Mai phải ra tay cách chức họ. Được biết vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, tại hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa 13, cũng bà Trương Thị Mai đã nói một câu rất cứng rắn Bà nói rằng không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi. Và tới nay cũng đã có rất nhiều người bị dụng dưới tay của Nguyễn Phú Trọng, trong đó có thể kể đến như ông Nguyễn Văn thẻ và nhiều quan chức cấp cao khác trong đảng. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đàm. Đây là lần đầu tiên và lần thứ hai tiếp tục theo, bà Mai đã lên tiếng, không phải ngẫu nhiên mà bà Trương Thị Mai lại lên tiếng dọa người ta như thế. Với vai trò là thuộc hạ của Nguyễn Phú Trọng, bà Mai đã lên tiếng thì một số quan chức có mùi sẽ bị kỷ luật nên chuẩn bị tinh thần đi lạc vừa. Hiện nay, thư ký của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh là Nguyễn Quang Linh đã bị bắt vì dính tới vụ chuyến bay giải cứu. Thì đấy là dấu hiệu cho thấy ông Phạm Bình Minh cũng có dính líu liên quan. Mới đây, ông Tô Lâm lại cho bắt tiếp thư ký của ông Vũ Đức Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh vì liên quan đến vụ Việt Á Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng phụ trách về y tế, ông cũng từng là Bộ trưởng Bộ Y tế, từng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, thì ông không thể vô can trong đại án Việt Á cho được. Bà Trương Thị Mai là người ít nói, mà người ít nói thì thường họ chỉ nói những gì cần nói. Trò chơi chính trị là chiến đấu với nhau để giành chiếc ghế tốt nhất cho mình. Bên này bắn tiếng để bên kia rút lui, hoặc có thể bắn tiếng để được gặp nhau nhằm đạt được những thỏa thuận mới. Bản chất của chính trị Việt Nam là như vậy. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Đại dịch Covid-19 là thảm kịch đối với đất nước, chưa bao giờ người chết lại nhiều như thế. Trong sự khốn cùng của người dân mà thượng tầng những ông phó thủ tướng lại cho thuộc hạ trục lợi trên đầu trên cổ người dân khốn khổ thì có thể nói đấy là tội rất nặng. Ông Vũ Đức Đam đã làm gì